tại mưa nơi vùng xã tít đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vụng về quyện lậu mất thu mưa thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong truyền tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai hẹn chiều nay mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm chiều mù sương ấy mù khói thuốc anh em không lại anh ngủ lòng sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau tài chiều hôm nay không có nắng để thêm hồng đuổi mã thắm giai nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tít đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vùng về quyện lậu mất thu mưa thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để anh buồn như chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai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 duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên lòng tôi giá lạnh như tường ai đêm con gió sang sông để cho số lòng nó bay nó bay nó chẳng gì đâu ai chiều duyên bắc mặc cho con tàu xoay vàng đất nữ thế này người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi đâu còn chỉ nữa mà mong mà chưa cũng đàn lối nhịp đường tơ cũng sầu chết cả hồn thơ để lòng tôi ra lạnh như xoay vòng. ôi nhìn thế sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tạo xoay vòng. không chung lối đừng buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh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 nề ngài muộn thay chân bước đi không đành vui đợi trai phong sương vai gánh nặng tình non sông bước chân 穷尽。 lại nhau xa cách từ lâu rồi hơn hai mươi tuổi đời ngược về gì vàng một đêm trắng tâm sự tâm tư tuyết sương rơi lạnh đầy mình vừa hàn huyên nghe tâm hồn giao duyên muốn đêm nay thật dài bao nhiêu ân tình tiếp nối chọn hôm sau hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi hơn hai mươi tuổi đời ngược về gì vàng một đêm trắng tâm sự về gì vàng một đêm trắng tâm sự kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em buồn rối cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thứ viết cho ngài chuyện đời mà suối cho ngăn cơn quên tình những người còn đi xa sầu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau núi vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm đêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào hồn tàu về đường cũ tiếng ai đêm vẫn còn chưa gặp lại người xưa sao nhớ hôm nào xuôi miền trung chuyến xe đêm anh gặp em môi em đang run như mắt buồn ngấn lệ chân chuyến đời sâu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời giờ gặp lại nét rồi chắp núi vẫn biết phút bên nhau sẽ cười buồn một ngày về và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rót vào hồn tàu về đường cũ tiếng ai đêm vẫn còn chưa gặp lại người xưa lại người xưa ra hững hờ để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới bước lên xe hoa còn ngỡ ngác trong xa vời thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi giờ quý đến rồi nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi có đâu ngờ ai sẽ duyên thơ ai làm cho tan giấc mơ lỡ mong chờ rồi nên bơ vơ rồi tình yêu ra hững sống xa vời thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người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 trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh sáng lắng nghe tiếng còi tàu tìm đang dằm về xa